tóc à, sau đó go qua xuống trên cô qua đấy ờ, ờ. cô qua ờ, cô qua không mất rồi Oh, oh, this is one of my huge cocoa. Đi đào, đi dạ. đào, nó cầu. Đi đào. video của qua video thì nó đây so súp so súp rice. Oh, yeah, there's a neighbor. Neighbor. That's Uh, Box and shut the door.